xin chào tất cả các bác nhá Và bây giờ thì nhà thông minh 7 lại tiếp tục xuống à, dưới Đông Phương Đông Hưng à, Lắp một bộ thứ hai trong ngày Sáng nay thì vừa lắp một bộ ở dưới Thái Thụy được các bác nhá Và về nghỉ trưa thì bây giờ bác lại một bác khách nữa đến chốt và bắt lắp luôn ở Dưới Đông Phương Đông Hưng Và bây giờ cấu hình là y hệt như các bác sáng ngày là 25 triệu các bác nhá Thì bây giờ bên em sẽ à, xuống thi công và quay trực tiếp bộ dàn âm thanh cho các bác xem Thank you. rút ra chỉnh thì nó sẽ à, mà thích nào thích bát đánh bốc thì bấm sang cái chuyển chế độ cái là bốc luôn tiếng nói yêu em vượt cây đầy hoa trái kiên nắm tay em mấy giờ năm bay chỉ còn anh trong bờ mà khi chúng ta yêu nhau chắc em cùng nhau làm con chúng ta yêu tình yêu đất nước tràn hòa khi anh tiến anh đi đồng quê màu xanh lúa yêu cây xuống trong tay anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru mà khi chúng ta xa nhau gắt yêu mùa vàng tiền thương anh thương

em ngày nào cũng hát rồi nó khả hết tiếng nó hát dạy cách chính thôi vâng cứ để nguyên đẩy nhỏ này nhá bật lên này chờ nó khởi động cái đèn nó không nháy nữa là bạn lên là dùng được ừ. đấy cái đèn này nó không cháy nó khởi động xong chờ cái đèn này nó thằng này nó lên nữa là ừ. dùng được nó đang chạy tí nữa rồi nó lên rồi nhá anh vặn này vặn lên tầm giữa này là dùng được cái tầm giữa hả hai cái tầm giữa hả hai cái cái tầm giữa này cho nó cân à. đây cái này là loa bên kia cái này loa bên này Đấy thì là nó cân loa là được Các bạn đi tầm giữa này dùng được Còn đây nhé, đây là music đúng không ạ? Ừ. Là nhạc. nhạc Cái này là mic ừ. Cái này là vang Chỉ mỗi ba cái này nút chỉ có mỗi ba nút nhỏ này thôi ừ. Còn nút to này là nút tổng không quan trọng Nhưng mà chỉ nhạc này này nó là cái này nó là số ấy nhá. Thì to anh... bé đúng không? Cái này là to bé đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ý là nó là số thì anh phải nhìn vào cái số này chứ không phải là vặn như này đâu, nhìn số này. Yeah. Số 1 này, 2 này, 3 này, 4 này to dạ. nhỏ là đấy đúng không đúng rồi to nhỏ nhạc đây, đây lấy, lấy mic đây mới em chỉ mic này mình alo cái đấy tầm trung thì được cái mic với cái vang gần như là bật lên là hát được luôn không phải chỉnh à, không phải chỉnh đúng không đúng rồi còn nếu mà cảm thấy nó bé thì mình tăng lên một tí còn nếu mà nó to thì mình giảm xuống một tí chỉnh được nhưng mà không cần chỉnh gần như là em để này vang nó vừa rồi và mic nó vừa đấy à, vừa vừa đấy đấy vừa và đây nó có ba chế độ nhé số 1 này ừ. là karaoke à. số 1 là karaoke này à. số 2 nghe nhạc nhẹ này ừ. đấy cái số 2 này nghe nhạc trẻ nhẹ thì nó sẽ nhiều chép hơn ừ. và nó ít bát cái số 3 này nó nhiều bát hơn và nó ít chép nghe nhạc này nó nhiều bát cái là bấm đây luôn bấm vào đây cái là nó về mặt đi nghe, nghe đây nghe nhạc đây vâng, nhạc vàng thì biết cái kiểu nghe đây và nhạc bốc nghe đây đấy đây đúng rồi okay. bấm vào nhạc vàng này đấy nghe tí nhít phát hẳn đi nghe tí phát luôn nhưng mà thích nghe nhạc bốc thì bấm này phát là nó bát mạnh luôn mình làm ba chế độ này dùng đến dùng mà không phải chỉnh cái gì nữa. một hai ba một hai ba thế là xong. Ta không biết người ta bấm, bấm linh tinh bấm linh tinh thì cứ bật về chút bấm một số 1 phát là nó bật định về tắt lại hai luôn không phải chỉnh gì nữa đấy còn tắt đi là phải cho nhỏ công suất xuống và tắt tắt đúng không tắt luôn cả ba luôn thế, nó đơn giản hello các bác nhá và bên giờ bên em lại đang trên đường trở về rồi vừa thi công xong một bộ dàn âm thanh 25 triệu ở dưới ờ, đồng phương đồng hưng